Xuống dòng tiền là khóa học giúp bạn nhận ra dòng tiền lớn để bạn đầu tư tốt hơn. Trong chương trình này, tôi sẽ giúp bạn một cách đơn giản để bạn có thể đưa ra một quyết định nhanh chóng ngay cả khi bạn mới tham gia thị trường. Trong một vài ngày tới, chương trình này sẽ được chính thức diễn ra tại Hà Nội. Tôi tin rằng trong chương trình này, bạn sẽ có được chiến lược đúng, tư duy đúng và hành động đúng để bạn đầu tư tốt hơn. Với những chiến lược đầu tư, tôi sẽ giúp bạn cách để các bạn lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất, những ngành tốt nhất mang lại lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Không những thế, tôi sẽ giúp bạn cách quản trị vốn, quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị cảm xúc, giúp bạn có được quyết định đúng ngay từ đầu và không phải phụ thuộc vào các chuyên gia. Nếu bạn đang đầu tư chứng khoán thì đây là cơ hội để giúp cho bạn có hệ thống đầu tư tốt hơn. Còn trong trường hợp bạn mới tham gia thị trường, chưa có phương pháp thì tôi sẽ giúp bạn có được hệ thống từng bước để các bạn có được phương pháp phù hợp với chính con người của bạn. Trong chương trình này, tôi sẽ giúp cho bạn làm thế nào để bạn có thể mua được cổ phiếu mang lại lợi nhuận 20 đến 50% chỉ với một lần giao dịch. Đặc biệt, tôi sẽ giúp bạn cách để bán cổ phiếu một cách tối ưu nhất mang lại lợi nhuận cao trong quá trình đầu tư của bạn. Hơn thế nữa, tôi sẽ giúp bạn cách nhận biết thời điểm thị trường chung đạt đỉnh cũng như thời điểm thị trường tạo đáy để các bạn có thể tham gia thị trường khi xu hướng thị trường đi lên. Tôi sẽ giúp bạn quản trị cảm xúc, viết nhật ký giao dịch, giúp bạn từng bước để các bạn có thể giao dịch trên thị trường và đặc biệt chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn một một để các bạn có thể thành công đặc biệt là chúng tôi sẽ giúp bạn thực chiến trên thị trường chứng khoán để các bạn có thể tự tin trong quá trình đầu tư tôi tin rằng nếu bạn đã xem video tới đây thì bạn đã có quyết định đăng ký hãy comment vào đường link bên dưới để đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tôi tin rằng đây là cơ hội giúp bạn bứt phá trong giai đoạn tới hẹn gặp lại các bạn trong chương trình của tôi xin cảm ơn